để cho các bác thấy được cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung nhất lục này tuy nó là đồ công chuyện nhưng về phần tan tích bên ngoài vẫn bao cho các bác đầu tiên là nam châm nắp chén đĩa hột luôn không hít em dọi đèn rồi đó nhìn này đèn đó đèn trong đó được chưa và về phần nước muối thì em cũng bao là nước muối nổi bởi vì là thời lượng video có hạn thôi vậy nên là mình sẽ bỏ qua những cái phần uh, ờ, tan phần thử nước muối các bác nào mà muốn test thử nước muối thì cứ alo cho em và với cái, bây giờ thì em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu và dung nhất lục này khi đi chơi các bác chỉ cần mang cho mình ba cái hột này vào thôi đây ba hột này vào xong sới thôi và như vừa rồi em đã nói đấy ạ nó là tài xỉu báo dung nhất lục các bác sẽ làm cái báo dung vào mặt nhất hoặc mặt lục khi nào mà cứ máy khi nào mà cứ ờ, ví dụ như ở cái bộ đồ chơi này là em đang làm cái rung và mắn nhất khi nào mà cứ nhất nổi lên máy nó sẽ báo còn không có nhất nó sẽ không báo nhất ở đây thì mình đánh gì ạ đánh xỉu đúng không các bác không có nhất thì mình bỏ qua hoặc mình ưng cái nào thì mình tự dở thôi và tất nhiên là cái tỷ lệ phản của nó cũng vẫn sẽ có khi đi chơi tài xỉu mình không để tránh được rồi vậy nên là các bác mà đi chơi tài xỉu mà muốn là chính xác 100% thì em khẳng định là không có trừ khi bác chơi đồ camera có thể nhìn xuyên vào bên trong còn nếu như chơi đồ máy báo như thế này thì máy nó sẽ hỗ trợ mình tầm khoảng 85 đến 90 phần trăm thôi còn 10 phần trăm còn lại thì gặp chén phản đó là thế hột tài xỉu thì mình phải chịu các bác khi đi chơi này các chỉ cần đút cái máy này vào trong người thôi máy rất nhỏ gọn luôn đút túi quần túi áo đút đâu cũng được khi mà cứ có nhất lên máy nó sẽ báo không có nhất máy nó sẽ không báo còn nếu như các bác mà làm vào mặt lục thì cứ lục lên máy nó sẽ báo không có lục máy này sẽ không báo và ở cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung nhất lục này thì một bộ của nó sẽ gồm 3 hột đây một bộ của nó là sẽ gồm 3 hột và một máy báo dung như thế này đó rất nhỏ gọn luôn các bác nhá hột trong đẹp bây giờ em sẽ test thử cho các bác này một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của bộ đồ chơi này em sẽ bật máy báo dung lên và máy báo dung em sẽ cầm ở tay để cảm nhận độ dung máy không dung không dung là ở trong này không có nhất như vừa rồi em đã nói đấy các bác ưng mặt nào thì các bác dở mặt đó còn nếu không thì mình bỏ qua em vẫn dở lên cho các bác xem nhưng có nhất hay không các bác nhá đó không có nhất lên tài máy dung dung ở đây là có nhất em đánh xỉu này các bác này có nhất đánh xỉu máy không dung không dung mình lại bỏ qua nha đó không dung không có nhất chén này lại dung này dung mình đánh lái xỉu các bạn đó lại dung đánh xỉu chén này lại dung tiếp mình lại đánh xỉu tiếp đó có xỉu chuẩn chưa ạ